Cô chào các con. Chúng mình cùng tiếp tục sang phần thứ hai của phần tập làm văn tuần 11 nhé. Các con biết đấy, trong chủ điểm phần luyện từ và câu, các con đã được học về quê hương. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Vậy quê hương nơi mình sinh ra gắn bó có tình cảm đến như vậy mình sẽ tái hiện trên trang giấy như thế nào để có được một bài viết để miêu tả cảnh quê hương của mình. Hôm nay cô và Toliha sẽ giúp các con làm được điều đó. Chúng mình cùng theo dõi tiếp phần thứ hai của phần tập làm văn ngày hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tập nói về quê hương hoặc nơi mà con sinh sống, nơi mà con ở. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giới hạn yêu cầu của đề bài quê hương đó là nơi con sinh ra và lớn lên, nơi ông bà, cha mẹ, họ hàng của con sinh sống. Như vậy đây là một phạm vi rất rộng, con có thể miêu tả quê hương của con, quê nội hoặc quê ngoại. Quê hương có thể ở vùng nông thôn, ở thành phố, ở vùng núi hay vùng biển. Mỗi một vùng miền sẽ có những cảnh đẹp có những cảnh quan và có những nét đặc trưng hoàn toàn khác nhau. Vì thế, tùy vào vùng quê của các con để các con tái hiện hình ảnh sao cho toát lên được cái nét đẹp riêng ấy của quê hương con. Nếu con ít biết về vùng quê hương của mình do phần xa xôi cách trở mà con ít khi được trở về, con có thể chọn nơi mà con đang ở cùng với gia đình. Những gì mà con lựa chọn phải là nơi con thực sự có kỷ niệm, con thực sự hiểu biết và gắn bó thì khi con tái hiện hình ảnh mới có tình cảm của mình trong đó. Các con nhớ nhé!